ra khơi ta ra khơi đi về muôn nơi cho hết nơi ta niềm vui không ngơi ta không ngơi nên tình yêu ra khơi ta ra khơi dù bạn chơi vơi ta chơi vơi không ta buông lời anh em ơi xin đừng lo chơi vơi mau ra khơi tôi cũng mau ra khơi với đến Kitô No, I làm cho muôn dân luôn tin yêu và một Thiên Chúa cùng nhau ra khơi mang yêu thương về khắp muôn nơi và luôn Yo! nào anh em ta ơi mau căng buồn ra khơi thuyền ta lướt lướt lướt qua ngàn sóng to nào có gì lo đức Kitô đang cùng ta cùng ta lướt qua qua một ngàn một ngàn sóng gió bạn ơi mau ra khơi đang tìm mừng mùa nơi cùng chia sớt với hết bao người bốn phương phù lấp tình thương trái tim nào anh em ơi mang lời khơi cùng đức Kitô làm cho muôn dân luôn tin yêu và một thiên chúa cùng nhau ra khơi mang yêu thương về khắp muôn nơi và luôn hăng say ta chung tay xây dựng nước trời anh em ơi chị em ơi đã sẵn sàng lên đường hay chưa đã sẵn sàng đôi tay đâu trái tim đâu trao cho nhau một trời thân ai đi thôi mau đi thôi anh tìm gì em tìm gì tìm nhà chúa nơi trần gian anh em ơi chị em ơi đã sẵn sàng lên đường hay chưa đã sẵn sàng đôi tay đau vỡ lên đi trong Giêsu rộn ràng tiếng ca anh em ơi chị em ơi đã sẵn sàng lên đường hay chưa đã sẵn sàng đôi tay đau trái tim đau trao cho nhau một trời thân ai đi thôi mau đi thôi anh tìm gì em tìm gì tìm nhà chúa nơi trần gian anh em ơi chị em ơi đã sẵn sàng lên đường hay chưa đã sẵn sàng đôi tay đầu trái tim đầu trao cho nhau một trời thân ai đi thôi mau đi thôi anh tìm gì em tìm gì tìm nhà chúa nơi trần gian Giêsu tìm nụ cười tìm tình người trong tình yêu Chúa tìm Giêsu tìm cuộc đời tìm lại mình trong tình thương Chúa tìm Giêsu tìm mặt trời tìm lòng người luôn bừng ánh sáng tìm Giêsu tìm nước trời trong hân hoan đi vòng nơi Chúa anh em ơi chị em ơi nào chúng ta lên đường Tình Giêsu tìm nụ cười, tìm tình người trong tình yêu Chúa. Tình Giêsu tìm cuộc đời, tìm lại mình trong tình thương Chúa. Tìm Giêsu tìm mặt trời, tìm lòng người luôn bừng ánh sáng. Tìm Giêsu tìm nước trời, trong ngân hoan hy vọng nơi Chúa. Anh em ơi, chị em ơi, nào chúng